Xin chào cô chú và anh chị đã đến với kênh Võ Quang TV Hiện tại Quang đang đứng ở đường Cơ Điều, phường Phú Chánh, Tân Nguyên, thành phố mới Bình Dương Hôm nay Quang đến đây mời cô chú và anh chị cùng chiêm ngưỡng, tham quan và bái Phật tại Chùa Hội An Chùa Hội An là ngôi chùa đầu tiên được xây dựng tại thành phố mới Bình Dương Chùa có kiến trúc một trệt và một lầu chùa rộng có nhiều cây xanh thoáng mát. Đặc biệt, chùa có tượng Phật nằm bằng đá sapphire được xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam hay còn được gọi là Kỳ Lam Ngọc Phật. À, mọi người thấy từ xa đó chính là nơi nằm của tượng Phật bằng đá sapphire hay còn gọi là Kỳ Lam Ngọc Phật. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào trong nha Đây là công viên bên trong Khi mọi người vào thì à, bên phải chính là nơi giữ xe và các đồ niệm thờ cúng của Phật em em còn giữ nó cho chị hả còn đây là nhánh điện của tầng trệt. nè từ trên nhìn xuống mọi người nhìn như mọi người biết là Quang đang đứng ở chỗ là nó rất cao nha từ phía trên nhìn xuống rất là đẹp luôn bên kia là bức tường của mẹ quan âm còn đây là bên trong chánh điện mọi người có à, tượng Phật Mẹ Quan Âm và bộ à, Tây Ba Tây Phương Tam Thánh giờ mình sẽ đi lên tầng lầu nha một tí nữa mình sẽ xuống chỗ này quay cho mọi người xem còn bây giờ mình sẽ đi lên lầu và đây là chánh điện trên tầng lầu nha mọi người từ trên nhìn xuống mọi người thấy rất là đẹp luôn rất là đẹp luôn nha sơn phủ một màu vàng và bây giờ mình sẽ à, đi xuống đây chùa à, có kiến trúc rất là đẹp luôn mọi người và phía đằng sau chùa chính là miếu bà Thiên Hậu đi vòng à, một đường thẳng đến à, đèn xanh đèn đỏ mọi người vẹo phải thì sẽ đến à, miếu bà Thiên Hậu đây là bức tượng mẹ quan âm để mình đi tới gần và cho mọi người xem bây giờ thì cũng gần tối rồi bởi vì à, hình ảnh mà quay nó không được sáng mọi người cũng thông cảm nha còn đây là chỗ dùng cơm của chùa một tí nữa mình sẽ vào bây giờ mình sẽ đưa mọi người qua bức tượng Phật nằm bằng đá sapphire đi ờ, lên trên ờ, bậc thềm đó là sẽ tới đó mọi người mọi người thấy cái cây cột đỏ không thì ở đây ờ, có thể nói là đây là cây cầu nguyện do họ cầu nguyện họ sẽ mua những dây đỏ và cột lên đây đó mọi người thấy đó đây chính là bức tượng bằng đá sapphire nhìn rất là đẹp luôn rất là bóng rất là bóng và đẹp luôn nha mọi người tạo hình cũng rất là đẹp bây giờ thì à, trời nó hơi tối nha do đó mình à, quay nó không có nét được rồi bây giờ mình sẽ xuống và đi qua bên ờ, chỗ dùng cơm của chùa nhé mọi người à, thấy cái bàn đây à, phục vụ ăn uống chủ nhật hàng tuần và tổ chức khóa thu và làm từ thiện cho người mù Hãy subscribe rồi cái bảng à, bên trong để là ra mắt mô hình bữa cơm từ thiện dành cho các đối tượng có căn cơ nhỏ à, chùa có những cái hoạt động rất là tích cực cho mọi người ở đây thì mọi người à, đi thẳng vào chỗ à, để thức ăn ha mới ăn cơm hay ăn bún là người ta đưa cho mình thôi à, mình ăn bún nha thì bây giờ mình sẽ con măng rồi á rồi à, khi mà ăn xong mọi người cứ đi thẳng ra bên ngoài này và mình để à, đổ thức ăn vào cái thừa thức ăn thừa vào cái cái gỗ và mình để chén đây có à, các phật tử rửa hộ ha rồi bây giờ à, ăn no rồi thì à, chỉ việc lại đây lấy nước và từ thiện bao nhiêu cũng được ha rồi bây giờ à, mình sẽ đi à, đi về nhé. vậy thì à, video của mình đến đây kết thúc nha còn bốn hả mọi người nhớ đăng ký kênh giúp quang cũng như bình luận góp ý để những cái video sau quang ra sẽ tốt hơn rồi xin chào tất cả mọi người nha cảm ơn mọi người đã xem video